Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Ông Tổng phá hay ông Tổng vá đầy Ngày nay sự thối nát của Đảng Cộng sản Việt Nam đã bộc lộ quá rõ Đạo đức quan chức thì xuống cấp chưa từng có Đạo đức của quan chức Cộng sản có thể còn tệ hơn cả thời phong kiến trước đây Ngày xưa người ta nói một người làm quan cả họ được nhờ Thì ngày nay vẫn như thế Chứng tỏ xã hội dưới thời Cộng sản chẳng khác gì xã hội dưới thời phong kiến cả Ai cũng thấy sự rách nát của Đảng Cộng sản, tuy nhiên đảng viên Đảng Cộng sản không hơi đầu mà làm người tử tế cả. Để cho đảng tốt hơn, họ không quan tâm. Họ quan niệm rằng người khác ăn được, dại gì mình không ăn, và như thế thì thi nhau xả xẻo, bóc lột cởi dân. Quan chức lương ba cọc ba đồng nhưng thừa tiền để cho con cái du học nước ngoài, thậm chí mua nhà, tậu suất định cư hàng triệu đô la ông Tổng Bí Thư của Đảng Cộng sản Việt Nam làm cho chuột có khả năng ẩn nấp. Ý tưởng của Nguyễn Phú Trọng khi lên làm Tổng Bí Thư là vá lại những chỗ rách nát của Đảng Cộng sản. Vào năm 2011, ông Trọng được Đảng Cộng sản bầu làm Tổng Bí Thư và ông bắt đầu công cuộc vá lỗ rách cho Đảng từ lúc đấy. Khi đó, tấm lưới to đùng của Đảng đang bị một con cá kình khổng lồ xé rách. Con cá đỉnh ấy không ai khác chính là ông cựu Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng với những quả nấm thép. Thực ra mà nói, giai đoạn từ năm 2011 cho đến năm 2016, ông Nguyễn Phú Trọng không thể vá víu gì được, mà ông chỉ lo đuổi con cá kình lấy ra khỏi cái lưới. Ông phải mất dòng dã tới 5 năm, hy sinh lính chiến dũng cảm nhất là Nguyễn Bá Thanh, thì đến năm 2016, ông Trọng mới loại được Nguyễn Tấn Dũng ra khỏi vũ đài chính trị. Tưởng rằng đuổi được con cá kình Ba Dũng là ra xa thì tấm lưới của Đảng sẽ hết rách. Tuy nhiên, ông Ba Dũng không phải là dạng vừa. Trước khi rời chính trường, ông đã bổ nhiệm hàng loạt đàn em khắp nơi trên cả nước và thậm chí ông cài người trong đảng và trong chính phủ. Sau khi ông Trọng loại được ba Dũng, ông tiến hành thanh trừng đàn em và ông Dũng đã cài lại trước đó. Tuy nhiên cho đến nay, ông Trọng đốt mãi vẫn không xuể có người đã từng được ông Ba Dũng yêu ái, giờ đây đường đường là một trụ lớn trong tứ trụ. Chuột đang án bình bất động. Vá lại sự rách nát cho đảng là ý đồ của ông Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng. Tuy nhiên, việc ông Trọng muốn vá cho đảng thì lại trở thành phá hoại đảng. Ông phá cho nền kinh tế Việt Nam nát như tường. Chiến dịch đốt lò của ông Trọng giờ đây đã gây ra tình trạng u lì trong đảng, ngồi quan sát và chờ thời, bị ép thì làm chiếu lệ, không bị ép thì sẽ không làm. Nếu nói bộ máy của chính quyền Đảng Cộng sản là một cơ thể, thì cơ thể này đang lười biếng, nằm im một chỗ, không muốn cử động. Tình trạng này đang đè lên vai ông Thủ tướng Phạm Minh Chính, và cho đến nay ông Chính vẫn chưa tìm ra được phương thuốc nào hữu hiệu để có thể chữa trị bệnh nặng của Đảng. Một số nguồn tin nội bộ đánh giá rằng hầu hết quan chức hiện nay đang đợi ông Nguyễn Phú Trọng tắt thở hoặc rút lui ra khỏi chính trường để mà họ vùng dậy. Với tình trạng sức khỏe của ông Trọng thì khả năng ông không còn sống được bao lâu. Người này đánh giá chỉ cần sự nghiệp chính trị của ông kết thúc thì quan tham sẽ lại trồi lên như nấm sau mưa. Họ đang đợi ngày ông Tổng không còn làm Tổng Bí Thư nữa. Ông Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng đang gây ra tình trạng u ly của bộ máy nhà nước. Có người đánh giá Nguyễn Phú Trọng đánh chuột bằng gậy chứ không phải đánh chuột bằng thuốc hay bằng phương pháp đại trà nào. Chuột bị ông đánh gục với hàng triệu quan tham. Có thể đảng viên đang là con số rất nhỏ nhòi. Số bị ông đưa lên tống vào lò không nhiều. Bọn này ẩn nấp trong hang chờ ngày ông Trọng không còn cầm gậy nữa thì chuột sẽ lại chui ra khỏi hang và sẽ tàn phá kinh khủng hơn xưa. Chúng đã thành tình. Cái sai của chế độ này là sai về thể chế chính trị, đấy là cái gốc của vấn đề. Tuy nhiên, ông Nguyễn Phú Trọng rất bảo thủ, ông không thừa nhận thể chế này sinh ra con người như thế, cho nên ông đã diệt chuột theo cách thủ công. Kết quả là chuột không hề thuyên giảm, mà ngược lại ông Trọng còn tập cho nó phản xạ tốt hơn trước những chiến dịch chống tham nhũng của Trung ương Đảng. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp với bản tin Ông Tổng phá hay ông Tổng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 Tóm thiếu tướng già Đỗ Hữu Ca là một câu chuyện có hai mặt. Mặt phải là chiến tích lừng lẫy của ông tướng trẻ. Trong đó ông Nơi thể hiện là người dám nói, dám làm. Ông nói là tôi lựa ai quen lớn, tôi bắt trước. Và ông đã chứng minh qua vụ bắt ông tướng Ca. Qua hành động này, ông Nơi lấy được cảm tình của xã hội và cũng qua hành động này, ông lấy được cảm tình của Bộ trưởng Bộ Công an. Tuy nhiên, hành động bắt một ông tướng trong lực lượng vũ trang, bắt một đảng viên Đảng Cộng sản trong lúc ông này còn thẻ đảng và còn quân tịch là cách làm sai quy trình của đảng. Cụ thể là nó sai với chỉ thị 15, vậy chỉ thị 15 nói gì ở trong đó? Vào ngày 22 tháng 2, ông đã bắt Đỗ Hữu Ca. Chỉ thị 15 do Bộ Chính trị đưa ra vào ngày 7 tháng 7 năm 2007 quy định về sự lãnh đạo của Đảng đối với các cơ quan bảo vệ luật pháp trong công tác điều tra, xử lý và các vụ án về công tác bảo vệ đảng. Chỉ thị này do ông Lương Đức Mạnh ký ban hành, nó là lá bùa để cho những quan chức lộng hành. Nó như là món quà ông Lương Đức Mạnh ban cho những người phục vụ chế độ. Chỉ thị này không được phổ biến, nó bị thượng lộ ra ngoài vào năm 2015 khi Thiếu tướng Phan Anh Minh, Phó Giám đốc Sở Công an Thành phố Hồ Chí Minh phát biểu tại hội nghị tổng kết phòng chống tham nhũng lãng phí. Ông nói: các cơ quan bảo vệ pháp luật khi phát hiện có dấu hiệu đảng viên vi phạm đều phải báo cáo bằng văn bản với tổ chức của đảng, cấp ủy đảng quản lý trực tiếp đảng viên đó. Khi được tổ chức đảng cấp ủy xem xét, đồng ý cho điều tra, khởi tố, vân vân thì cơ quan bảo vệ pháp luật mới được tiến hành các biện pháp tố tụng. Như vậy là hành động bắt của ông Đỗ Hữu Ca khi bị ông Đinh Văn Nơi đưa vào trại giam đã vi phạm chỉ thị này và vấn đề cũng được tờ Thời báo chấm đề cập một lần khi ông Nơi cho bắt nóng ông Đỗ Hữu Ca. Không biết ông Nơi có theo dõi Thời báo chấm đề hay không, nhưng lần này ông Nơi đã không phạm và sai lầm như lần trước. Đó là vào ngày 22 tháng 4, ông Đinh Văn Nơi cho khởi tố Phó trưởng ban tổ chức tỉnh Quảng Ninh Phạm Văn Thành. Chỉ cho khởi tố nhưng chưa cho bắt giam, với ông Phạm Văn Thành đang là đảng viên Đảng Cộng sản. Ông này chưa bị khai trừ ra khỏi đảng đến ngày 13 tháng 4 mới khai trừ đảng ông Đỗ Hữu Ca. Việc bắt một đảng viên hàng tép diêu thì không cần chờ khai trừ, người đã ra khỏi đảng rồi mới bắt, vì tép diêu có dãy ruộng đến mấy cũng không thể gây động nước, nhưng bắt con tôm hùm thì lại khác. Tôm hùm và dãy ruộng thì nó mạnh không thua gì sức mạnh của con cá lóc vậy. Trường hợp ông Phạm Văn Thành là quan chức cấp tỉnh, không phải muốn bắt là bắt, có vẻ như ông Đinh Văn Nơi đã rút được bài học kinh nghiệm cho mình. Thực ra ông Đinh Văn Nơi hăng quá mà quên mất bài học của cựu giám đốc công an tỉnh Tiền Giang, tướng Nguyễn Việt Thành. Ông Thành cao hứng tóm sạch dây mờ dễ má của nhóm Nam Cam và tóm luôn của hàng loạt quan chức công an thành phố Hồ Chí Minh mà không làm theo quy trình của chỉ thị 15. Vì vậy, sau khi nhóm chính trị thất thế lấy lại sức mạnh, ông Nguyễn Việt Thành đã bị đá ra rìa và buộc phải về hưu sớm không tống được ông Nguyễn Việt Thành vào tù vì ông là người có công lao lớn, tống vào tù thì lại rắc rối to. Trường hợp tướng Nguyễn Việt Thành là bài học cho ông Đinh Văn Nơi. Ông Linh Văn Nơi chưa lập được công trạng lớn như Nguyễn Việt Thành bởi những vụ án ông Nơi phá cũng là án lớn gây tiếng vàng nhưng cộng tất cả các vụ án đó lại cũng chưa lớn bằng vụ án Nam Cam. Ấy vậy mà khi thời thế thay đổi, ông Thành còn bị quật đổ. Hiện nay ông Nơi được ông Tô Lâm bảo kê mà ông Tô Lâm có ông Tổng lại bảo kê. Nếu 3 năm nữa ông Tô Lâm về vườn và nhóm Hưng Yên thất bại ở Bộ Công an thì sao đây? Lúc đó rất có thể những hành động xé rào của ông Nơi là thứ mà kẻ thù của ông sẽ đào sới trở lại. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp với bản tin Đinh Văn Nơi trời lố, vội vàng, co vòi.